Xin chào tất cả các bạn Chào các bạn à, đang xem trên kênh Thích Lời Yêu Nhất là những bạn à, đang theo dõi kênh của tôi hàng ngày Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video mới để hướng dẫn cho các bạn thêm một cái à, cách làm video kỹ xảo mới Hôm nay chúng ta sẽ làm cái video biểu diễn siếc Gọi là bây giờ giống như là ảo thuật số Giống như là các cái nhà ảo thuật mà chạy rồi đi ở trên nước Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm chủ yếu là chúng ta làm ở trên video để cho mọi người xem làm thật thì tôi không làm được chứ mà làm video kỳ xảo này thì ai cũng có thể làm được các bạn có thể làm được và muốn làm được hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ cách làm rất là đơn giản thôi các bạn à, hãy theo dõi tiếp video bây giờ tôi sẽ đưa cái video gốc tôi để chỉnh sửa cho các bạn xem bây giờ ờ, tôi sẽ đăng kiếm một cái video gốc mà tôi đã quay tại Hồ Xuân Hương Đà Lạt để các bạn cùng xem. Cái video gốc này là chưa ghép người lên trên nhé. Đây ờ, cái video này hôm ờ, có bạn ở Sài Gòn lên chơi xong mà vừa chồng tôi cùng với hai vợ chồng đưa bạn lên Đà Lạt đi chơi xong rồi tôi quay lại cái video này thì à, các bạn nhìn kia trong khi chúng ta quay cái video này là chúng ta phải giữ cố định cái điện thoại làm sao cho cái nền nó nằm yên một chỗ chỉ có cái sóng ở dưới nó vẫn chạy thôi để khi chúng ta ghép à, chúng ta chạy quay video khi chúng ta đưa người chạy theo thì nó lại thêm một công đoạn nữa cho nên là chúng ta chỉ quay đứng yên một chỗ thôi và bây giờ chúng ta tiếp tục à, xem cái video gốc nữa là video của có hình con người Đấy, các bạn xem này khi ờ, tôi quay thì chúng ta phải có một cái nền hình màu xanh ở đằng sau để khi chúng ta lồng ấy là chúng ta thể ẩn cái nền xanh này đi thì coi như chúng ta đang đi ở trên nước đây các bạn hãy biểu diễn coi như dưới chân của mình là mặt nước thì chúng ta sẽ đi đấy biểu diễn dưới chân của mình là mặt nước thì chúng ta đi rồi à, tí nữa chúng ta ẩn cái màu xanh đi thì giống như chúng ta đang đi ở trên mặt nước thôi đấy như vậy các bạn muốn làm cái video này thì các bạn cũng phải tạo được à, cũng phải có một cái nền màu xanh và chúng ta biểu diễn khi đi mà đứa chúng ta biểu diễn đi chậm thôi đấy thấy chưa tôi sử dụng phần mềm này là Camster thì à, chúng ta để quay lại cái phần mềm à, trước mà tôi được hướng dẫn đó là chúng ta vào cái bài à, à, xóa logo Camster đấy để chúng ta lấy cái phần mềm mà được hạ cái chữ Camster rồi để chúng ta làm giờ để tiến hành à, làm cái video mà chúng ta có thể biểu diễn đi trên mặt nước được chúng ta bắt đầu vào phần mềm Camtasia chúng ta làm chúng ta nhìn ở trên ờ, cái màn hình chúng ta thấy là ở đây có cái vòng tròn à, xanh màu lớn à, xanh à, lớn này chúng ta nhấn vào nó sau đó rồi chúng ta sẽ à, vào cái dự án trống để chúng ta làm bắt đầu làm từ đầu Đấy, mời các bạn là chúng ta cùng theo dõi ở vào dự án trống này à, khi vào dự án trống này chúng ta vào cái trình duyệt phương tiện để chúng ta đưa video ra đấy vào trình duyệt phương tiện này đấy thì à, lúc nãy tôi đã hướng dẫn à, chúng ta xem rồi là thấy cái à, hai cái video gốc rồi một cái là tôi quay ở trên ngồi Xuân gương là lạt rồi một cái à, tôi quay đi trước cái màn hình xanh thì bây giờ cách làm như sau chúng ta sẽ lấy cái nền trước đó là cái nền mà hồ xuân hương trước chúng ta lấy cái nền của hồ xuân hương trước này cái này mà tôi quay là lạt rồi cũng lâu lâu rồi tôi đang để ở đây đây đây chúng ta đưa cái cái hình nền của Hồ Xuân Hương trước chúng ta xem này. Đây là cái hình nền mà ở trên Hồ Xuân Hương. Đấy chúng ta quay này. Chúng ta xem này. Đấy tôi quay mỗi cái hồ không thôi chưa có gì cả. Đấy. Cái này tiếng ồn là do ngày lễ ô tô nó đi nhiều quá nó ồn. Bây giờ chúng ta bỏ cái tiếng ồn này đi. Đấy chưa? Khi muốn bỏ cái tiếng ồn này thì chúng ta nhấn vào à, cái video này. Đấy chúng ta lại à, nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo xong rồi chúng ta để vào là trích xuất âm thanh các bạn à, muốn làm được mấy cái video này các bạn phải sử dụng phần mềm à, cái mặt tư này phải thành thạo chúng ta làm nó mới dễ được nhưng mò từng tí nó lâu lắm nhưng mà khi các bạn dùng quen rồi tôi nói đến đâu là các bạn hiểu đến đấy ngay nó cũng đơn giản thôi đấy còn các bạn mà chưa thành thạo chúng ta cứ làm nhiều lần à, là các ừ, làm được thôi nó quen cái phần mềm mà bây giờ nó sẽ xuất hiện ở bên dưới cái video nó xuất hiện là cái hàng màu xanh này đây tôi nhấn vào này nó khuôn vàng đây đây là âm thanh của cái video này bây giờ chúng ta nhấn nó khuôn ra chúng ta nhấn vào cái thùng rác chúng ta xóa nó đi Đấy, xóa nó đi nhấn vào xóa nó đi và chúng ta xem lại này cái này à, nó đã bị mất tiếng rồi đấy xóa âm thanh mà đấy chúng ta thấy chưa chúng ta không có cái âm thanh nào nữa đúng không đấy. rồi bây giờ là đây là cái nền đấy, chúng ta giữ nguyên cái nền như thế này bây giờ chúng ta sẽ à, lồng cái video mà tôi đang đi ở trên ấy tôi đang đi uh, trên được cái màn hình xanh đấy không bây giờ chúng ta không vào mà trình duyệt phương tiện nữa chúng ta sẽ vào uh, ờ, cái, máy quay camera của mình cái này chúng ta đều dùng camera chúng ta quay lại mà tôi quay bằng điện thoại luôn Ở ờ, vào lớp này ta vào lớp chúng ta thêm một cái lớp nữa chứ đừng có đừng có thêm vào đây nữa ví dụ là từ đầu này ở đây là chúng ta nếu mà nhấn vào phương tiện là chúng ta thêm video thôi thêm video vào đằng sau này này bây giờ chúng ta thêm à, phía dưới cái video này một lớp nữa chúng ta nhấn một lớp cho vào lớp này Đấy. trong cái lớp này là nó có nhiều cái phương tiện hiệu ứng phủ ảnh văn bản rồi quay white ừ, tinh này là chúng ta vẽ chúng ta vào phương tiện thôi để vào phương tiện này rồi chúng ta lấy cái ảnh mà chúng ta vào camera này lấy cái video mà chúng ta đã quay đây video này đã quay đây khi chúng ta lấy thì à, chúng ta quay thì khi chúng ta đi vào đi ra chúng ta cắt bỏ hai đoạn đấy đi như vậy là chúng ta thể vào cái đoạn đầu tôi đi vào này cái đoạn này à, cái đoạn này, rồi như này rồi chúng ta nhấn vào cái kéo để chúng ta cắt bỏ cái đoạn đầu chúng ta đi vào chúng ta cắt bỏ đi đúng không không cần thiết Đấy muốn bỏ đòn đầu là cắt sang trái của đầu phát nhìn trên màn hình thì chúng ta thấy cái màn hình của mình là nằm ngang bên trái tức là cắt sang trái mà bên phải là cắt sang phải bây giờ chúng ta cắt sang trái này tôi cắt sang trái này. đây tôi kéo video này về từ đầu luôn đây chúng ta nhìn này nhìn từ đầu này Đó. như vậy là cái đoạn đầu nó có thì đoạn đuôi nó cũng có đấy ví dụ như chúng ta chỉ à, các bạn muốn dài các bạn phải nối cái cái video của mình ra hoặc là quay cho nó dài ra bây giờ cái cái nền nó quay nó chỉ đến ờ, từng này thôi thì bây giờ chúng ta cắt cái video dưới thì cắt cái đoạn đuôi này đi để cho nó khớp với nhau bây giờ chúng ta cắt đoạn đuôi này là cắt sang phải đúng không cắt sang phải chúng ta nhấn là cắt sang phải của đầu phát này rồi ok nó bằng nhau rồi đấy trong cái video tôi quay cả video trên tôi bỏ âm thanh rồi nhưng ờ, ở cái video dưới này từ nhà tôi ờ, quán rồi gần đường cho nên là tôi quay nó cũng có âm thanh rất là ồn vì có tiếng ô tô nó cứ chạy qua lại rất là ồn thế chúng ta nhấn vào cái video dưới này thấy chưa sau chúng ta nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo nhìn cái kéo bên thanh hung cù này nhấn cái kéo này rồi chúng ta thấy ờ, cái chữ uh, ờ, trích xuất âm thanh chưa rồi chúng ta nhấn vào trích xuất âm thanh Đấy, trích xuất âm thanh ok tích nó vào rồi chúng ta kéo lên chúng ta thấy là có ba lớp đúng không Đấy có ba lớp, lớp thứ nhất là cái video ân ờ, là cái hồ xuân hương mà tôi đã quay, video thứ hai là cái video tôi đang đứng này. Và trong cái video tôi đang đứng này tôi tách âm thanh ra là cái thứ ba màu xanh này tôi nhấn vào màu xanh là khuôn vàng này nhìn này, khuôn vàng chưa? Đấy. Và chúng ta xóa bỏ cái âm thanh này đi. Âm thanh này nó ồn, xóa đi nhấn vào cái uh, nhìn sang bên trái rồi cái màn hình này có cái thùng rác này chúng ta nhấn vào cái thùng rác này. Đấy nhấn vào cái thùng rác rồi chúng ta xem lại này nó có tiếng gì nữa khi tôi, tôi thu âm này thì cũng có tiếng ồn vì nhà bên cạnh người đang hát karaoke cho nên hơi ồn nhưng mà tôi sẽ nói to hơn để các bạn nghe cái tiếng tôi nói là là hiểu được rồi đấy thấy chưa đó bây giờ à, chúng ta phải nhấn vào cái video à, bây giờ chúng ta muốn lồng vào chúng ta nhấn vào cái video dưới này cái video tôi đang đi là cái video phía dưới nhé đấy video dưới này đấy các bạn thấy nó khuôn màu vàng chưa sau đó chúng ta kéo ở bên à, thành công cụ bên phải này nhìn thấy là cái kéo này này xong là xuống này và chúng ta lướt cái ô công cụ này lên cái hộp công cụ lên chúng ta nhìn đây chúng ta nhìn thấy cái chỗ trồng trọt này chưa có cái ô vuông khuôn này là cái thanh trồng trọt này rồi chúng ta nhấn vào thanh trồng trọt này rồi chúng ta thấy là xung quanh nó đều có bốn chấm màu xanh của cái video này trên nhìn trên màn hình như kìa đấy thôi chúng ta đẩy nó vào chúng ta đẩy cái màu xanh này chúng ta đẩy ra vào là tôi kéo cho các bạn nhìn ở đấy Đấy, chúng ta đẩy nó vào Đấy Đẩy bên này xong rồi đẩy bên phải xong đẩy bên trái vào này Để bỏ cái Cái cái đằng sau này nó thừa chúng ta Nó thừa khi chúng ta không ẩn được Chúng ta chỉ ẩn được cái màu xanh thôi Không lại quán xá nhà tôi bán mì phẩm Cái mì phẩm ờ, tủ tiếc nó nằm ở trên hồ sân hương nó vô lý Đấy Đấy chúng ta thấy chưa Chúng ta khép nó vào thế được chưa Còn mỗi màu xanh thôi Đấy các bạn nhìn này bây giờ đây là ô vuông đúng không chúng ta bật nó lên này cái này đang hình tròn này chúng ta nhấn vào thì chúng ta tròn ô vuông này Đấy, nhấn ô vuông này các bạn à, chưa sành cái này thì tôi cái video này tôi hướng dẫn à, cũng nhanh nhanh một tí nếu mà các bạn chưa rõ các bạn quay lại mấy cái video trước tôi hướng dẫn rất là kỹ cách làm rất là chi tiết đấy xong rồi ok chúng ta bây giờ chúng ta đang đứng ở trên à, chúng ta nhìn bây giờ tôi sẽ ẩn luôn cái màu xanh này luôn để các bạn cùng xem này chúng ta nhấn vào cái video dưới đây có hai lớp là lớp phía dưới này này lớp phía dưới này nhìn này thấy chưa nhấn lớp phía dưới nhìn thấy khuôn vàng chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ à, kéo ở bên ô công cụ chúng ta kéo lên khi các bạn kéo lên các bạn tìm thấy uh, cái phím choma hôm trước có bạn hỏi tôi là em tìm cũng thấy cái phím choma vậy thì uh, cũng nói với các bạn luôn là có hai lớp video thì cái lớp thứ hai là lớp dưới này này thì nó mới có mới tìm ra mấy phím cho ma này còn một lớp là chúng ta tìm không có có đâu được chưa cái phím cho ma này dùng để làm gì dùng để ẩn đi một màu bây giờ tôi muốn ẩn cái màu xanh này đi thì chúng ta phải tìm lên nó mới thấy rồi ẩn vào phím cho ma này đấy rồi ở trong này nó hỏi cho phép chúng ta nhấn vào cái nút mà bật lên này này nút màu trắng hay chấm này, này nó nhìn này. để bật lên thấy chưa bây giờ thấy nó ẩn bớt chưa vì cái màu ở trong kia màu xanh mà cái nút chấm cái màu phím này chúng ta cũng phải chọn màu xanh nhé nếu mà trên cái màu xanh mà nút phím này sang cái màu đỏ là nó không mất được cái này đâu chúng ta phải chọn cái nút phím này này cái nút phím mà dưới ờ, cái ô ống người xanh mà khuôn đen rồi đến ống người đen mà khuôn xanh rồi đến chấm màu xanh ấy chúng ta nhìn bên công cụ kìa đấy rồi bây giờ chúng ta muốn mất hết cái màu xanh này đi chúng ta phải điều khiển ở hai cái ô hai cái nút mà chấm trắng này này điều khiển ra vào nửa ô hình người màu xanh và khuôn màu đen và hình người màu đen khuôn màu xanh này chúng ta điều khiển này đấy cái hai cái nút này chúng ta điều khiển ra vào này đấy, đấy tôi làm này chúng ta thấy không đấy chúng ta ẩn dần đi để chúng ta thấy mất dần cái màu xanh chưa đấy nó còn tí màu xanh đẹp hay không là do chúng ta chỉnh cái phím ờ, trong cho ma này này đấy các bạn chỉnh ở trong cái phím cho ma này tôi ờ, cứ từ từ thôi nhất là mấy bạn nữ mà muốn học làm cái này ta phải giữ chặt cái điện thoại rồi tay chúng ta đặt một ngón tay vào cho nó vững và chúng ta đưa nhẹ thôi không là không ấy được đâu các bạn không đưa nhẹ là, là khó điều chỉnh á là nó bị cứng tay vừa cứng quá là điều chỉnh cái này khó lắm này chỉnh làm sao đó mà nó cái màu xanh này nó mất đi đó. mà chỉ còn cái người của mình mà người của mình cũng phải nét một tí được chưa như vậy là ở trên bầu trời chúng ta vẫn còn cái chấm kia thì bây giờ tạm thời là như thế đã cái chấm kia tôi thì chỉ thiếu cho các bạn một cái nữa bây giờ chúng ta sẽ vào đường cong chi tiết để chúng ta chỉnh cái đồ nét cho cái con người đứng ở trên này tôi đứng ở trên này đấy thì bây giờ tôi phải chỉnh cho mình nét vào chúng phải mơ mơ đúng không đấy, chúng ta phải chỉnh cho nó người mình nó nét vào đấy Ăn làm sao để cho nó nét vào tí cái trên trời kia chúng ta tí là lồng thêm một màu nữa nó mất Rồi Chỉnh cái đường cong chi tiết này xong chúng ta tích vào Cái đường Bây giờ chúng ta chạy thử À tôi đang đứng ở trên hồ Bây giờ nếu mà đang đứng ở trên hồ này thì nó không hợp lý đúng không Chúng ta xem video này Xem video này Tự nhiên mình đứng ngay ở trên hồ thì nó không hợp lý rồi đúng không Đấy Rồi Bây giờ chúng ta xem này đấy bây giờ chúng ta phải chuyển cái này chúng ta đứng ở lên trên bờ để chúng ta đi xuống thì chúng ta nhấn vào cái video dưới là cái video của hình người này này đấy hình người này thấy chưa thấy nó khuôn cái hình người chưa đấy cái video phía dưới video lồng lên trên cái video kia đấy cái đằng sau cái video nền thôi rồi chúng ta giữ tay vào cái video đấy ở trên màn hình ấy, để chúng ta di chuyển đây nhìn thấy chưa giữ tay vào một ngón tay thôi giữ vào đây di chuyển đưa chúng ta lên trên bờ chúng ta đứng đấy, đứng trên bờ hợp lý chưa rồi xem thử nào Phải đứng ở trên bờ đi xuống nó mới hợp lý thấy đứng trên bờ chưa? Rồi chúng ta xem tiếng này Bây giờ chúng ta phải bước xuống này Nhìn đây Đấy chúng ta phải bước xuống này Phải đứng ở trên bờ chứ Đấy chúng ta nhìn này Hợp lý chưa Đấy mình bước xuống mặt nước luôn Rất là hợp lý Đấy còn người đẹp hay không là do chúng ta phải chỉnh cái phím cho ma ấy. À cái mặt nó đang bì đúng không? Rồi, để cái chỗ mà bây giờ chúng ta dừng lại và ở chỗ mà mặt chúng ta đang bị chấm đen này nhìn thấy cho để nguyên như thế nhấn vào video dưới đấy khuôn chưa quay lại phím choma lại rồi bây giờ chúng ta chỉnh lại quay đây phim cho mai chúng ta chỉnh lại cái áo phím này quá là nó mờ nó mờ cái xanh gì trên mặt nó lại bị đen đẹp hay không là do các bạn chỉnh cái phím này này đấy như vậy là ở trên cây kia nó bắn bì đúng không cây kia nó bắn bì tôi tí nữa tôi chỉ cho chúng ta bỏ cái này luôn rồi chúng ta đi thử lại từ đầu cho nào bây giờ xem cái người đó cái chỗ cái chỗ mà đen đen kia tí chúng ta tính sau đen đen ở trên bầu trời kia thì chúng ta xóa nó đi có gì đâu đấy chúng ta thấy mình đi trên mặt nước chưa đó thấy đi trên mặt nước chưa ta đi trên cái nền đó mà bây giờ chúng ta coi như đang đi trên mặt nước rồi đấy rồi ok người thì là được rồi Đừng có bị chấm đen rồi Chúng ta xem người có nét hay không Đúng không Người mình phải nét nữa giống như thật mới được Đấy chúng ta thấy chưa Đấy Rồi chúng ta cắt cái đoạn này đi Tôi đã lên bờ đâu Rồi đến đây thôi Chúng ta quay lỡ quay video ngắn này chúng ta phải chịu Đó, các bạn quay dài dài tí À quên không cần tôi chơi âm thanh nữa Rồi chúng ta cắt sang à, Cắt bỏ đuôi thì cắt sang phải đầu phát này. Đâu rồi? <laughs> nhấn lộn à. Bây giờ cắt sang phải đầu phát là bên dưới này. Rồi video trên cũng thế. Nhấn vào video trên để cắt sang phải đầu phát luôn. Để bỏ đoạn đuôi này luôn. Ờ thì xem cái đuôi này. Xem đuôi này. Đấy. Vì tôi quay cái đoạn đi ra đi tôi trèo lên trèo xuống luôn mà. Rồi đến đây thôi. Đấy. Được chưa? Dưới ỏm đúng không? rồi cái đoạn ở trên này, này trên đây chúng ta sẽ lấy cái màu trắng chúng ta bù vào đấy cái trời màu trắng chúng ta lấy màu trắng chúng ta bù vào đấy chúng ta thêm lớp vào thêm lớp vào đúng chưa chúng ta lấy một cái nền màu trắng các bạn phải đao một cái nền trắng nguyên si luôn nhé đấy, tôi có một cái nền trắng nguyên si luôn đây đấy nền trắng nguyên si chúng ta kéo cho nó bằng à, kéo cho nó bằng cái video luôn rồi, rồi bây giờ nền trắng nguyên si này nhấn video dưới này phóng cho nó to ra này sau chúng ta vào trồng trọt chúng nó khép không còn vết đen xung quanh nhé, ta phải kéo cái này để tránh cái vết đen xung quanh này Đấy. bật lên rồi ta lấy cái hình dạng này cũng được để chúng ta che nó đi tích nó vào rồi chúng ta nhìn này chúng ta nhìn này chơi cái màu đen này đi rồi ờ, thấy, thấy mất chưa rồi ờ, nhấn cái này nhấn thêm một lớp nữa để che bên ngoài này rồi ờ, nhấn cái video này nhấn vào cái dao nền màu trắng này này cho nó khuôn vàng này rồi chúng ta nhấn vào cái nhìn bên trái ở dưới cái thùng rác có cái thanh ba chấm này nhìn này cái thanh ba chấm này nhấn vào thanh ba chấm rồi nhấn sau đúp sau đúp như vậy là chúng ta có hai lần cái thanh màu trắng này bây giờ chúng ta nhấn vào cái cái cái chúng ta sao này ra để chúng ta chuyển sang bên này chúng ta che bên ngoài này đấy ok thấy được chưa à video này tôi đang đi cái điện khi tôi quay cái điện thoại nó rung nên nó bị này đấy, đấy nhấn vào cái cái lớp trắng một trên để chúng ta đưa lên tí đấy. Ừ. rồi cái uh, dành một cái lớp trắng này chúng ta chỉnh cho nó ngắn lại đây Đấy. nói thẳng ra thì ai chả ai không ai biết được cái cây đằng sau là nó thế nào đâu sao người ta biết mình cắt vì cái khung cảnh cái cây ở trên là Lạt nó thế chẳng hạn rồi đến đây chúng ta co nó lại cái đoạn này à, đây nó bị lấn rồi rồi chúng ta chỉ ấy đến đây thôi nhấn này bỏ bên phải này đi cắt sang phải vào đầu phát này đó như vậy là nó chỉ đến đây thôi rồi bây giờ chúng ta thêm cho một lớp nhấn vào ba chấm sau đúp cái nó nữa lần nữa đấy cho cái video à, giữ nó giữ giữ cái màu trắng đấy chúng ta kéo lui lại đây rồi Được chưa đến đây là nó hết này à, đến đây là nó hết này đấy, sang một cái khác chúng ta lại uh, chuyển nó lên tí à, cái này chúng ta phải chuyển nó lên một tí đây cái này đấy ta kéo chúng ta xem thử cho nào nó đang bị lấn nữa lấn chúng ta lui lại tí này Đấy, rồi lưu ý là khi quay điện thoại là phải để cố định đúng đúng ấy nhé để cố định đừng có di chuyển các bạn di chuyển là các bạn sẽ bị ngay cái chỗ này rồi tách cái này ra phân chia tại đầu phát này đó, thành nhiều lớp rồi đấy rồi bây giờ cái này nó lui lại chúng ta xem là nó đang bì này nó kéo nó xuống tí đây chúng ta che nó lại đấy che cái đoạn trên này lại được chưa ai mà biết được trên đấy nó có cái gì ở trên đấy ai mà cái ta để ý cái đấy nó để ý cái người mình này này đấy. người này này rồi xem lại nào thì các bạn quay các bạn à, lưu ý à, chúng ta quay đi trên đấy chúng ta phải đi chậm thôi nhé để làm sao ẩn mặc cái người đi ở trên này là thứ nhất là phải à, đủ này da nó phải à, hơi trắng trắng hoặc là nó người Việt thì mình hơi trắng vàng một tí này xong còn xung quanh người là phải nét này chúng ta nhìn cái đoàn đấy nhé quan trọng là cái đoàn đấy người ta để ý con người mình này đấy nếu như chúng ta đang đi trên mặt nước thật đấy đấy ok chưa rồi đấy thế là coi như chúng ta đã hoàn thành cái video là đi trên mặt nước rồi này đấy chỗ nào mà lỗi quá chúng ta che bớt nó tí có gì đâu chỗ nào lỗi chúng ta che nó đi đấy cách làm là như vậy thôi người nét hay không là cho chúng ta chỉnh cái phím cho ma được chưa để xem này đấy bây giờ chúng ta muốn uh, video này là đang chạy không là không có nhạc của chúng ta tách hết nhạc chúng ta xóa đi rồi bây giờ muốn thêm nhạc thì chúng ta vào bên công cụ của vòng tròn màu xanh này chúng nhấn vào âm thanh ấy. có cái nút nhạc ấy rồi nhấn vào âm thanh này nó kéo lên chúng ta vào thư mục và đao loát các bạn à, làm video ở đăng youtube chúng ta lên youtube chúng ta lấy nhạc không bản quyền về để chúng ta để trong máy chúng ta làm nhé chứ đừng có lấy nhạc của người khác đến khi người ta giành bản quyền của mình mình bị ấy. Ờ, cái này nhạc của YouTube mà chúng ta không sợ bản quyền về YouTube họ biết uh, biết được cái nhạc này của họ cho nên là họ cho không bản quyền để mọi người có thể làm YouTube dùng cái nhạc này đấy, đấy một bài này chúng ta nhấn vào cái nút coi tâm giác này chúng ta chạy thử xem là cái nhạc này có hay không nếu mà nhạc vừa hợp lý chúng ta lấy vào đấy khi các bạn nghe nhạc mà thấy được thì chúng ta nhấn vào dấu còng là chúng ta lấy nhạc này nhấn vào dấu còng là nó tích nhạc xuống này. đó rồi đấy, ví dụ thế ở cái đoạn này nó cuối này nó bị thừa nhạc này chúng ta nhấn vào cái nhạc chúng ta vừa lấy xong này được chưa bên thấy công cụ chúng ta trượt lên chúng ta thấy cái kéo có chữ cắt phân chia chưa nhấn vào nó luôn đó bây giờ thừa bên này là bên phải thừa bên này là bên phải bên phải đầu phát chúng ta cắt sang phải đầu phát này ok nghe nhạc thử cho nào đấy vừa biểu diễn vừa có nhạc Đây khi chúng ta quay ở cái bờ hồ chúng ta xem cái, bờ bước xuống không Thì chúng ta phải kê một cái ghế vào để chúng ta đi xuống Còn đi ở cái chỗ bằng là chúng ta đừng có bước xuống nó tùy theo chỗ Để cho nó hợp lý Không tự nhiên ở trên không mà lại bước xuống nước là nó đúng đúng Đúng trên bờ xuống mới đúng Đấy Ok chưa Đấy Vừa có nhạc vừa video lồng đi trên nước vừa có nhạc này Đấy, các bạn muốn ờ, làm thì ừ, cái những cái video này chúng ta phải quay trước sẵn cái video ờ, hai loại video gốc video gốc nền là là một ở cái hồ là cái gì đấy thứ hai nữa là chúng ta phải quay riêng cái video của mình mà đằng sau lưng là cái nền xanh để chúng ta ẩn nó đi đấy xem xem đi xem lại cái video tôi hướng dẫn các bạn này một hai ba lần gì đấy là chúng ta làm được ngay có gì đâu đấy cứ nhìn ờ, vào từng nút gì nút gì chúng ta cứ vào từ từ cẩn thận chúng ta sẽ làm được đây Cảm ơn à, các bạn đã theo dõi video nhé. Những bạn nào mà chúng ta chưa ủng hộ kênh chúng ta nhấn nút đăng ký và chuông để ủng hộ và theo dõi những video tôi hướng dẫn à, tiếp theo nữa là chúng ta lại sang loại khác. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Thank you.